Lịch trình Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, ngày 1 buổi sáng xe của công ty Hà Nội BST Travel sẽ đón quý khách tại điểm hẹn, sau đó quý khách di chuyển đến sân bay Nội Bài làm thủ tục bay đi Đà Nẵng. Đến Đà Nẵng, xe và hướng dẫn viên sẽ đón quý khách về nhà hàng ăn trưa. Sau khi ăn trưa xong, quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Buổi chiều, xe đón quý khách khởi hành tham quan bán đảo Sơn Trà, thưởng ngoạn toàn cảnh phố biển Đà Nẵng trên cao. Xe đưa quý khách dọc theo triền núi Đông Nam để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của biển Đà Nẵng, tham quan chùa Linh Ứng Tự, nơi có tượng Phật Bà 65m cao nhất Việt Nam. 16 giờ 30 xe đón quý khách khởi hành đi Hội An đến với Hội An khoảng lúc 17 giờ. Quý khách đi bộ tham quan phố cổ Hội An, một trong những cảng sầm uất của xứ Đàng Trong vào thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, với hội quán Phúc Kiến, nhà cổ Tần Ký hoặc Phùng Hưng, dạo quanh chùa cầu hơn 400 năm tuổi là biểu tượng đặc trưng của thành phố Hội An ngày nay. 19 giờ ăn tối tại nhà hàng phố cổ, khoảng 20 giờ 30 khởi hành quay trở về Đà Nẵng. Quý khách tự do hòa mình vào không khí phố đèn lồng, hoa đăng của Đà Nẵng về đêm. Ngày 2 và Nài Hưu 7 giờ quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn 8 giờ 30 xe và hướng dẫn viên đến đón quý khách khởi hành đi khu du lịch Ba Na núi Chúa ngồi cáp treo dài nhất thế giới tham quan đồi Vọng Nguyệt chùa Linh Ứng Thích Ca Phật Đài khu chùa ngựa cũ của Pháp vườn Tịnh Tâm tiếp tục ngồi cáp treo đến đỉnh ninh Phong lầu Vọng Nguyệt cầu treo Bà Nà và chinh phục đỉnh núi Chúa ở độ cao 1.487m so với mực nước biển để thưởng thức quang cảnh núi rừng Bà Nà và toàn cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam trên cao 13 giờ 30 tiếp tục tham gia các trò chơi tại khu vui chơi giải trí Fantasy Park với cảm giác phiêu lưu mới lạ, ngộ nghĩnh hấp dẫn, hiện đại như vòng quay tình yêu, phi công Skyver, đường đua lửa, xe điện đụng, ngôi nhà ma. 16 giờ xe đưa quý khách về lại thành phố Đà Nẵng, sau đó quý khách tự do tắm biển Mỹ Khê. 18 giờ quý khách ăn tối tại nhà hàng, sau bữa tối quý khách tự do dạo đường bờ biển và khám phá ẩm thực Đà Nẵng. Ngày thứ ba, 7 giờ, quý khách ăn sáng buffet tại khách sạn, sau đó quý khách tự do tắm biển và mua sắm tại Đà Nẵng. 11 giờ, quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn. 12 giờ, quý khách ăn trưa tại nhà hàng. Buổi chiều, xe đưa đoàn ra sân bay Đà Nẵng làm thủ tục về sân bay nội bài. Đến Hà Nội, xe đón quý khách và trở lại điểm hẹn ban đầu.